Ok hello, chào mừng tất cả anh em tiếp tục quay trở lại với cái kênh tiếng sâu kèo cũng như là cái kênh tiếng bóng đá nha anh em thì anh em nhớ để lại hai cái lượt đăng ký theo dõi kênh cho hai kênh này của tiến để tiến uh, có thêm nhiều động lực để làm thêm nhiều cái video sắp tới cũng như là đưa lên các mã kèo cho anh em uh, uh, tham khảo những trong những cái video sắp tới nhiều hơn nữa nhá đấy thì riêng cái kênh tiến số kèo cũng đã sắp đạt đến cái mốc là một k sub rồi đấy anh em nhớ đẩy nhanh cho tiến trong cái tháng 3 này để mau đạt đến cái mốc một k sub để tiến có thêm nhiều động lực để để lên nhanh các video cho anh em nha thì uh, tiến cũng sắp tới cũng sẽ có rất là nhiều phần quà dành cho anh em à, và tiến cũng sẽ nói luôn là là dành cho tất cả những anh em mà dự đoán tỷ số cũng như là cái bình luận sớm nhất về các chặng Elgo mà tiến đã lên video cho anh em tham khảo đấy thì tiến sẽ dành một quà cho anh em là 500k cho những anh em nào mà dự đoán chính xác nhất cũng như là sớm nhất về à, à, trận đấu mà tiến lên video là tất cả các trận đấu luôn nha anh em Nguyễn khi là tiến lên cái video anh em cứ vào bình luận cái tỷ số về cái trận đấu mà tiến đã nhận định phân tích thì tiến sẽ lựa chọn là cái người sớm nhất cũng như là nhanh nhất chính xác nhất và tiến sẽ dành tặng 500k cho người đó nha anh em đấy thì như anh em cũng đã biết rồi cái vòng loại Euro vòng loại châu Âu cũng à, đã sắp diễn ra đó chỉ cách đây hai ba ngày thôi là sẽ diễn ra thì thì các giải đấu lớn như là La Liga rồi Ngoại hạng Anh rồi rồi League One rồi Serie A này nọ các kiểu thì thì cũng đã sẽ nhường sân cho cái à, vòng loại châu Âu Euro thì uh, riêng cái video này Tiến sẽ nói về cái Eugo cũng như là cho anh em tham khảo về cái uh, vòng ờ, cái cái bảng xếp cái bảng đấu của cái giải đấu này đó cũng như là sẽ giới thiệu cho anh em về cái trang hiện tại tuy là chưa chưa bắt đầu cái giải đấu Euro nhưng mà trên trang của tiếng uh, ờ, uh, ờ, muốn giới thiệu cho anh em chơi ấy cũng đã có những cái mã kèo trước cho anh em tham khảo rồi đấy ok tiến sẽ cho anh em xem qua về cái bảng xếp hạng của uh, uh, Euro hiện tại nha <coughs> thì ở bảng A anh em có thấy là có sự góp mặt của uh, ông lớn Tây Ban Nha này đó cùng với Na Uy thì uh, riêng bản đấu này thì theo tiếng thấy là uh, có Na Uy cùng với uh, Tây Ban Nha thì có uh, uh, uh, cái tỷ lệ mà để vào vòng tiếp theo là cao nhất đấy uh, và đặc biệt là anh em sẽ được uh, uh, xem những cái trận đấu của uh, quái quật của cái thằng Man City đó chính là Haaland đó thì à, Na Uy sẽ ra sân chắc chắn là Highland sẽ không thể nào thiếu mặt trong cái đội ờ, tuyển này đúng anh em đấy còn ở bảng B thì có sự góp mặt của ông lớn cũng như Hà Lan và Pháp này đấy còn bảng C thì có Anh với Ý bảng D thì có có, có Tatia cùng với xứ Wales đó cùng với đó cũng là Thổ Nhĩ Kỳ nào cũng rất là mạnh nha anh em đấy ở bảng E thì có là Ba Lan rồi Cộng hòa Séc rồi riêng cái bản e này thì thì theo tiếng thấy thì khá là nhẹ và cái cửa mà vào vòng tiếp theo khá là sáng dành cho cái thằng ba lan cũng như là là cái thằng cộng hòa séc này đấy còn ở bản f là có bỉ này bỉ áo rồi thụy điển nói chung ở bản f thì riêng bỉ thì thì là cái đội mạnh nhất ở các bạn đấu này đấy còn bản g thì cũng khá tương đối là nhẹ nha anh em như là hungary này serbia này đấy còn ở bản h thì có sự góp mặt của ờ, đan mạch này phần lan đó cùng với đó là Slovenia này đấy ở bảng Y thì có ờ, Thụy Sĩ cùng với đó là bảng ờ, cuối cùng bảng đấu cuối cùng bảng Z thì có sự ờ, góp mặt của ông lớn Bồ Đào Nha đấy thì Bồ Đào Nha cũng anh em cũng biết là Bồ Đào Nha chính là cái đội mà vô địch Euro ở ở cái năm đấu vừa rồi đấy à, và tuy là là phía trước còn đến 2 đến 2 3 ngày nữa, chính xác hơn là là là 3 ngày hơn nữa mới mới diễn ra được cái trận đấu đầu tiên tại cái vòng loại Euro nhưng hiện tại Tiến cũng muốn chia sẻ cho anh em về cái bảng đấu của cái giải đấu này cũng như là muốn thông báo cho anh em là uh, cái vòng đội Eugo này cũng sắp đã đến rồi đó những anh em nào mà đang thua tha đang sao bờ thì thật sự mà muốn cùng Tiến đồng hành trong cái giải Eugo này cũng như là về sau lâu dài hơn đó muốn gỡ gạt muốn uh, uh, không muốn sao bờ nữa muốn vào bờ lại kiểu như uh, không có người mà mà mà chia sẻ cũng như những cái kinh nghiệm mà phân tích trận đấu cho anh em tham khảo về cái mã kèo nào đó anh em chỉ thích chơi hơn hơn xui thôi thích đội nào vào đội đó ví dụ như anh em ờ, thích thằng Ronaldo đi thì đội nào có nó mà chấp bao nhiêu hay là hòa bao nhiêu anh em cũng vào đấy chơi như vậy là chơi không được nha anh em đó thì nên tiến hôm nay tiến cũng chia sẻ với anh em những anh em nào mà mà đang thua tha sau bờ thật sự muốn gỡ gạt muốn vào nhóm cùng đồng hành với tiến ở cái vòng loại Euro này cũng như ở các trận đấu sắp tới thì cứ liên hệ cho Tiến qua cái số Zalo 0963 731 346 hoặc là cái Telegram à, kèo bóng cao Tiến Tiến có để ở phía góc dưới màn hình cái video này đấy thì anh em cứ liên hệ cho Tiến đi Tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm luôn nha thì với chỉ với hai điều kiện thôi nhóm của Tiến thì Tiến xin nhắc lại là nhóm của Tiến không có lấy một đồng lộc phí nào từ anh em nhớ nhé không lấy một đồng lộc phí nào từ anh em đó thì à, anh em chỉ cần đáp ứng đủ hai cái điều kiện thứ nhất là anh em phải có một cái số vốn đúng không anh em phải có một cái số vốn tối thiểu cũng từ là một hai củ trở lên với một hai củ thì thì để chơi cái vòng loại Euro là khá là ít rồi nha anh em nhưng tiến vẫn sẽ giúp đỡ anh em đấy thì một hai củ 50 củ gì đó nhưng mà tối thiểu phải một hai củ trở lên đấy thì tiến sẽ đưa anh em vào nhóm cũng như là anh em phải chơi cùng trang với tiến nữa nha cái điều kiện thứ hai là anh em phải chơi cùng trang với tiến đấy thì cái việc mà chơi cùng trang tiến mới có thể dễ dàng mà mà sâu những cái mã kèo cũng kiểu như là là cái tỷ lệ kèo trên trang nó biến đổi như thế nào tiến sẽ trực tiếp cập nhật và đẩy lên nhóm cho anh em theo vì nếu mà ta chơi cùng trang thì sẽ rất dễ để uh, uh, đưa các mã kèo mà phù hợp nhất cho anh em vào đấy và anh em sẽ tránh được cái việc mà chơi bóng ngoài qua thầu qua cò đặc biệt là cái giải Euro này đó như cái giải đấu lớn ờ, mà về đội tuyển thì mấy thằng hậu mấy thằng cò là cái cơ hội để tụi nó kiếm tiền đó anh em đó nếu như anh em chơi bên ngoài qua thầu qua cò đi thì thì chắc chắn là là nó sẽ hút rất là nhiều cái lãi anh em nó cắn từng cái lãi từng từng cái like này rồi cỏ của anh em đúng không rồi nếu mà anh em thua thì thì cái người thiệt vẫn là anh em thôi anh anh em thắng thì nó vẫn có lãi có có vốn từ anh em đó anh em chơi như vậy để chơi làm gì đúng không trên trang ăn rất là cao thà mình tự chơi thắng thua cũng không ai biết hết đó việc gì mà mà mà những cái giải đấu lớn hấp dẫn như này mà anh em phải chơi qua tụi nó làm gì khác nào anh em ờ, đưa tiền cúng cho tụi nó chơi này nọ đúng không đó chơi như vậy là chơi ngu nha anh em đó tiếng nói thẳng nếu mà anh em nào có buồn thì thì tiếng xin lỗi anh em nhé tiếng chỉ muốn tâm sự những gì mà mà thật lòng của tiếng thôi đấy ok thì tiếp theo đây tiếng sẽ cho anh em xem qua về các mã kèo của các trận đấu uh, uh, ở ngày đầu tiên của cái giải vô địch châu âu này đây thì hiện tại ti lập còn 3 ngày nữa ba uh, ờ, chính xác hơn là 4 ngày nha anh em đấy hôm nay tiếng chỉ mới là nhận định cho anh em là vào lúc uh, 9 giờ tối gần 9 giờ tối ngày 19 thôi nhưng cái mã kèo vào cái trận khởi đầu của cái ngày mà mà 23 tháng 3 nè trận đấu của Kazakhstan này cùng với uh, Slovenia đó đây là cái trận khai mạc của cái vòng loại uh, Euro Cúp châu Âu 2024 đấy thì chỉ cách 4 ngày nhưng mà mà những cái giải đấu lớn này thì trên cái trang mà tiếng muốn giới thiệu cho anh em cũng đã có rất là nhiều mã kèo cho anh em chơi đấy rất là nhiều mã kèo luôn này <coughs> anh em có thể thấy hiện tại này hiện tại thôi là là có nhiều mã kèo để anh em tham khảo trước cũng như là mã kèo chấp này rồi mã kèo tài xỉu này đó rồi mã kèo tỷ số này rồi phía trước đó còn có mã kèo à, thẻ rồi kèo gốc kèo gung này nọ nói chung là rất nhiều mã kèo nha anh em nhưng những cái mã kèo thẻ kèo gung đồ thì thì chắc chắn là là trong cái ngày thi đấu này ví dụ như bữa nay là ví dụ như ngày 23 tháng 3 đi thì 10 à, giờ 10 giờ tối ngày này là đá trận này thì tầm sáng hoặc trưa thôi có thể là trước ngày 23 là ngày 22 là sẽ có thêm đầy đủ các mã kèo như kèo thẻ kèo gốc được cho anh em chơi đó rất là nhiều mã kèo cho anh em lựa chọn luôn hiện tại thì nhà cái đã lên sẵn những mã kèo này cho anh em chơi kiểu kiểu như là tham khảo đó có nhiều anh em kiểu như thấy uh, những cái mã kèo này hấp dẫn kiểu như là là chấp chưa có đội hình này nọ cái kiểu nhưng mà vẫn kết những cái mã kèo hiện tại thì anh em cũng có thể vào sẵn cho cái uh, uh, những cái mã kèo này đấy ngoài ra còn có những cái mã kèo mà mà anh em có thể lựa, lựa chọn được cái độ vô địch nữa thí dụ như anh em lựa chọn bồ đào nha với cái mức ăn là một ăn mười mấy hay hai mấy gì đó đó thì có rất nhiều kèo để anh em chơi đúng không thì thì việc gì mà mình phải chơi báo ngoài qua thầu qua cò đúng không anh em thì đây cũng là cái cơ hội để để tiến đẩy nhanh cái việc mà giúp anh em vào bờ đó riêng cái vòng loại Euro đó vòng loại Euro giải vô địch châu Âu mà về đội tuyển các cái giải lớn về đội tuyển thì chơi rất là dễ sôi kèo cũng như là kiếm cơm gạo nha anh em chứ không có như mà cái giải vô địch quốc gia đâu vô địch quốc gia thì, thì cũng uh, sẽ tiến cũng thường anh em thấy rồi đó soi kèo phân tích rất là kỹ nhưng riêng về những cái vòng loại Euro này kiểu như là World Cup này nọ thì các kiểu thì thì tất cả giải đấu lớn về đội tuyển này thì rất là dễ để anh em kiếm cơm gạo nó thẳng là như vậy nhé đó tiến xin nhắc lại một lần nữa nếu như mà anh em đang thua tha sao bờ thì bây giờ là cái cơ hội để anh em tìm đến tiếng và và anh em chúng ta cùng đồng hành ở cái uh, những trận đấu sắp tới tại cái loại Euro này cũng như là những trận đấu xa hơn đấy thì anh em cần thì cứ liên hệ cho tiếng à, ờ, qua cái số Zalo hoặc cái Telegram tiếng để phía dưới màn hình trong cái video này nhé thứ nhất tiến sinh nhắc lại thứ nhất là cái điều kiện vào nhóm là anh em phải có số vốn tối thiểu từ một hai củ trở lên nhưng mà tốt nhất anh em nên uh, chuẩn bị càng nhiều vốn càng tốt vì cái vòng loại go rất là dài đấy một hai củ thì nó nó cũng chẳng nói lên điều gì nhưng với cái số vốn một hai củ tiến cũng có thể giúp cho anh em uh, uh, giúp cho anh em uh, kiếm cơm gạo đó cái đó chỉ là cái số vốn tối thiểu thôi nha anh em thì anh em kiếm càng nhiều thì thì, thì tiến dễ chia thêm nhiều kèo cho anh em để anh em kiếm cơm gạo nhanh hơn ấy thứ hai là anh em phải chơi cùng trang với tiến đó cùng trang với tiến thì bắt buộc anh em phải có một cái số tài khoản ngân hàng đó thì à, hiện tại những anh em nào mà muốn chơi với tiếng có vốn nhưng chưa có tài khoản ngân hàng thì anh em nên đi đăng ký ngay từ bây giờ đi đó anh em có thể à, đăng ký ngân hàng online này anh em có thể mở mở online banking rồi mở thẻ online cái kiểu ngay từ bây giờ thì có thể kịp tính cái vòng loại Euro đúng không anh em đấy đấy ok thì anh em cần thì cứ liên hệ cho tiến qua cái zalo hoặc cái telegram nhé thì tiến đã nói nhiều lần rồi đó hai cái ờ, phần mà tiến để cho anh em liên hệ telegram với zalo tiến có để phía dưới góc video này anh em cần thì cứ liên hệ ngay bây giờ chuẩn bị trước cũng là vừa nhé anh em đấy à, không những là riêng cái mã kèo ngày 23 này đây tiến sẽ cho anh xem anh em xem này mà đến ngày 23 nè này anh em xem này rất là nhiều mã kèo đúng không anh em ngày 24 cũng có luôn này rồi 25 26 27 đó trên trang nó rất là lợi đó chơi trên trang là phải chơi như vậy đúng không anh em đây tiến sẽ cho anh em xem này <coughs> cái việc không có việc gì mà phải chơi bên ngoài hết trơn á những cái vòng loại lớn như vậy là cái cơ hội để để anh em chúng ta kiếm cơm gạo đó thì đây giải vô địch châu Âu này anh em thấy không 24 25 này đó có sẵn hết tuy bữa nay mới là ngày 19 thôi đó cái trang này nó sẽ có sớm cho anh em trước một tuần các giải đấu luôn đó anh em thấy không chơi trên trang rất rất, rất là tim luôn vì không có việc gì mà anh em phải chơi báo ngoài của thầu của cò hết đó ok còn những anh em nào mà à, kiểu như mà có kinh nghiệm thiệt nhưng mà chưa có biết về chơi trang thì cứ liên hệ cho tiến nha tiến cũng sẽ giới thiệu cho anh em cách chơi cũng như hướng dẫn cho anh em à, à, chơi như thế nào rồi tạo tài khoản rồi à, liên kết ngân hàng để ra vào vốn như thế nào đấy Ok thì riêng cái video này Tiến chỉ uh, chia sẻ cho anh em về uh, cái cách thức để vào cái nhóm của Tiến cũng như là giúp đỡ anh em để để anh em vào bờ uh, uh, tránh thua tha trong cái việc mà mà chơi trong cái bộ loại Euro này thôi. Đó. Còn anh em cần thì cứ liên hệ ngay cho Tiến nhé ok thì uh, tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây nhé anh em À, còn anh em nào mà yêu quý Tiến thì hãy thể hiện bằng cái cách là ấn nút đăng ký theo dõi kênh Tiến Số Kèo cũng như là cái kênh uh, Tiến Bóng Đá này nhé Đấy thì Tiến sẽ tranh thủ là làm đầy đủ các trận uh, uh, không phải đầy đủ ở đây là là Tiến sẽ lựa chọn những cái trận đấu tại Euro mà được nhiều anh em quan tâm nhất để Tiến lên video kiểu như là cho anh em tham khảo khi mà anh em xem ở YouTube đấy còn chính xác lại là những cái mã kèo chuẩn hơn tất cả các trận đấu của Euro luôn tính đều lên full cho anh em trên nhóm hết đấy từ kèo gốc kèo thẻ kèo gung kèo tỷ số thậm chí là tiếng cũng sẽ lên cho anh em những cái mã kèo mà dự đoán cái độ vô địch đấy thì anh em cần thì cứ liên hệ cho tiếng ok thì tiếng cũng ờ, sẽ kết thúc video tại đây và chúc anh em luôn thắng ở ờ, các mã kèo mà anh em đã đầu tư cũng như là là luôn thắng trong các trận đấu tại vòng loại euro sắp tới